cấp số nhân là gì? Các tính chất liên quan đến cấp số nhân cũng như là số hạng tổng quát của cấp số nhân thì có gì đặc biệt? Vậy thì ở bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết hết toàn bộ những cái lý thuyết và các bài tập liên quan, các ví dụ liên quan đến cấp số nhân cũng như là các bài tập nó pha trộn giữa cấp số nhân và cấp số cộng. Ok chưa? Chúng ta sẽ đi tìm tìm hiểu cụ thể cấp số nhân bây giờ các em nhé. Thì trước khi đi đi tìm hiểu các tính chất cũng như là số hạng tổng quát của cấp số nhân thì chúng ta phải biết cấp số nhân là dãy số có gì đặc biệt. Hay là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về định nghĩa của cấp số nhân. Ok chưa? Định nghĩa của cấp số nhân. Thì trước khi vào định nghĩa này thì có một cái ví dụ như sau các em chú ý này. Ví dụ này, cho cái dãy số Thầy có dãy số như sau này 2 này 4 này 6 này 8 này à, Thầy xin lỗi 2, 4, 8 này 8 này 16 này 32 này 64 này 128 này chấm chấm chấm dãy số cho bởi cái quy luật là như vậy ok chưa chúng ta để ý số liền trước và số liền sau 2 vì 4 4 gấp 2 là số liền sau gấp số liền trước là hai lần đúng chưa tương tự 4 với 8 thì số liền số liền sau gấp hai lần số liền trước 16 với 8 Số liền sau lại gấp 2 lần số liền trước. 16 với 32, số liền sau lại gấp 2 lần số liền trước. Đúng chưa? Nó không phải là hơn nhau hai đơn vị nữa mà là gấp nhau là hai lần. Số liền sau gấp 2 hai lần số liền trước. Vậy thì dãy số này có gì đặc biệt? Có cái đặc biệt đó là số liền sau bao giờ cũng gấp số liền trước là một số không đổi. Hiểu chưa? Một số không đổi là hai này. Vậy cái số không đổi này thì đặt là thầy giả sử đó là quy đi chẳng hạn. Số liền trước và số liền sau bao giờ cũng gấp nhau đó là quy lần. Tức là số liền sau gấp quy lần số liền trước. Và quy ở đây là không đổi. Vậy thì khi đó cái dãy số này ta gọi